Trận đấu còn lại của vòng 8 diễn ra trong ngày hôm nay là cuộc so tài trên sân vận động Thiên Trường khi đội chủ nhà Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Viettel. Câu lạc bộ Nam Định vẫn luôn rất mạnh mỗi khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của rất đông đảo các khán giả và trận đấu ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi đội bóng này đã tạo ra vô vàn khó khăn cho câu lạc bộ Viettel. Một ngày thời tiết khá nắng nóng tại sân Thiên Trường và cũng không phải là một ngày cuối tuần. Thế nhưng hôm nay các cổ động viên của Nam Định vẫn đến sân rất đông để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình với hy vọng đội chủ nhà sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022 dù cho đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Viettel. Đặt quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, thế nhưng câu lạc bộ Nam Định trong trang phục áo vàng hiểu rằng nhiệm vụ đầu tiên phải là bảo toàn mảnh lưới trước các chân sút đang có phong độ cao của câu lạc bộ Viettel. Minh chứng là thầy chó luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã thi đấu kỷ luật, tập trung và đầy lăn xả để làm nản lòng rất nhiều cơ hội của Pedro Paulo và Giovanni Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên sôi nổi hơn khi cả hai đội đều có sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công. Để rồi đội chủ nhà cho thấy mình mới là những người hợp lý hơn trong những toan tính về nhân sự. Phút 70, cầu thủ vào sân thay người Masio có pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang đầy khó chịu. Trung vệ Thanh Bình với nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Nguyên Mạnh. Rơi vào thế bị dẫn bàn, câu lạc bộ Viettel tràn lên tấn công. Thế nhưng những gì mà thầy chó huấn luyện viên làm được chỉ là một loạt những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Lần lượt Duy Thường, Tiến Anh và Giovanni đều được trao cơ hội nhưng không thể một lần thành công sau những pha ra chân rất thiếu cảm giác. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Nam Định. Kết quả này giúp đội chủ sân Thiên Trường có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel đã bỏ lỡ cơ hội để áp sát vị trí dẫn đầu. Đã có được chiến thắng 1-0 với cho huấn luyện viên. Tôi phải uh, uh, gửi lời uh, qua uh, truyền thông cảm ơn đến tất cả các cầu thủ của chúng tôi hôm nay đã thi đấu một trận rất là quả cảm. Ngoài cái sự tập trung, cái sự quyết tâm, những cái cái, cái cái cái cái, cái, cái tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, tôi phải dùng từ là các cầu thủ chiến đấu chứ không phải là thi đấu nữa để mà có được cái ba điểm quý giá, cái ba điểm đầu tiên của của toàn đội cũng như là cho tôi thông qua truyền thông gửi lời cảm ơn tất cả người hâm mộ Ờ, luôn sát cánh những cái lúc vui buồn với ờ, đội bóng trong những giai đoạn khó khăn. Uh, chúng ta luôn kỳ vọng các tiền đạo uh, ngoại phải ghi bàn, nhưng đôi khi phong độ của họ không thật tốt và phải chấp nhận điều đó. Bóng đá cũng như vậy, luôn có lúc này lúc kia. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là nỗ lực để quay trở lại. Với 3 điểm có được, câu lạc bộ Hải Phòng đã trở lại ngôi đầu với 14 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Sông Lam và Nghệ An 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Các vị trí tiếp theo thuộc về câu lạc bộ Hà Nội và Top Allen Bình Định. Câu lạc bộ Viettel xếp thứ 5 với 10 điểm. Ngược lại, chiến thắng đầu tiên của mùa giải đã giúp câu lạc bộ Nam Định vươn lên vị trí thứ 11, xếp trên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn.